Dạ, giờ chơi gì? Chứ vẫn thế. Nhưng mà hôm linh nào. Dạ, nhưng mà ngày nha. Nha. mỗi ngày chứ còn gì nữa. Mấy trăm đã? Dạ, đừng vuốt cho đấy. ta phải vuốt đấy cho đỡ đen chứ. Dạ. Quả thua bao nhiêu. Tức là massage để cho nó cứng. <laughs> Massage. Ừ. Cậu thấy được cái hiểu ý thôi. Ừ. Tức mình không massage nó vẫn cứng. <laughs> Em ơi. Ai chân nó làm giả. Thật đấy. Gì ạ? Đây nhá, chị nhét một con vào đây nhá. Nhét vào đây nhá, mình chưa ai vào là cái là đánh nhá ok ba bốn tôi rồi tôi rồi tôi rồi thôi đúng không mặc áo đỏ khác đỏ, đỏ thế cô em này không mặc áo đỏ như hôm trước nữa nhỉ đỏ đen gì đây đánh sâm lừa đấy đánh đi đánh đi tướng đâu cặp ba chơi cái đấy tôi đánh năm đi sao tướng phải à. hỏi các anh sâm không chứ cái gì thế không hai ai đánh với chó à đôi bốn ơi sờ nhân lá chứ cái gì đâu à. đi luôn dưới dưới dưới đôi ca trượt thêm sáu bảy tám sáu bảy tám đây tám chín mười mười mười quy to rồi to rồi đi to rồi to rồi chết luôn chết luôn đi hết chỉ cần có bốn đồng quy đây ba chín hết rồi. anh luôn hai bốn năm cây mẹ rồi còn con mười biết ngay rồi con mười rồi chặt từ từ chặt cứ chặt hai ờ, giữ eo làm gì đánh mười đi quy Bỏ. cóc mười báo gì báo ôi giờ con heo không chịu ơi chết rồi con không chịu tôi chết phải chặt thôi à. chịu luôn chưa ngày này có về đâu ông tám bắt đi ba bốn năm chưa kịp chạy ra đây Ừ. ông bắt tôi cái làm tôi thối tôi đây ờ, không gì nó xin nhường cái về đẹp nhỉ nhường này ông đùa con em à. xin tươi này tôi còn chẳng nhường nữa ông là... em nhà tôi em nhường ông Chứ mà à. bây giờ mới bắt đầu khởi động cho cơ mà Đọc cứ bình tĩnh này, chơi đi Bây giờ mới bắt đầu khởi động thì lo gì Ừ, tiền rồi nhá, ok tiền rồi đấy 5 sáu ăn gì thì bổ nấy ăn gì ăn rũ thì bổ nhũ ừ. ăn vú sữa người ta gọi ăn vú sữa thì bổ cái gì bổ cái đấy Thế à, ông chả kể thôi suốt ngày được mẹ mua bưởi về cho còn gì Xong bổ mắt Bổ mắt tivi đấy hả? Ừ. Có gì không? Đánh đi đánh đi bốn. 4 thì gặp 6 6 thì gặp 10 Đừng hỏi bố cháu lại Cứ phải đánh này đánh đi Chấm mèo thế 9, 10 JQK Khoan 5 đá 5 cây mà Bắt được không? Không không không Đôi 5, bài này chỉ oh. thế này thôi Đôi 5 à? Chấp Chuẩn luôn Đôi 7 7, đôi 10 Ôi, đoạt được ca Quên Kìa dạ. dạ, chị dạ. Đôi 2 Đôi 2 Đôi 5 ngắm heo nhỉ chưa báo đúng không chưa chưa nhẹ nhàng và tình Mày. cảm hả ờ, à, chịu à thôi rồi dĩ đi đấy dạ. yeah. hai chịu Ôi, báo ba con heo cái gì đấy gì báo gì báo rồi kìa chịu rồi đấy chịu rồi ca rồi chơi hết cửa về đi thôi hết luôn đây cái thế là hai nè ừ. hai nè hai bữa sau lá hai lá à, một lá này sáu lá triệu hai em chắc cái tám lá chứ sáu rồi. sáu à sao bỏ ra đây tí chứ cái tiền là cười như gì đâu yên yên cho các anh bổ mắt đấy, cắt cắt cắt đã ui rồi đấy cắt biết đâu được chị ơi cứ để đây rồi cắt cho chắc phải không đấy ui mới nhận được một vạn hãm à đấy đây đấy cắt biết đâu được khóa bắt đầu phát đi nhá làm thì tôi biết bịt tí tí tí thì em nhất chị gác chị hiểu chưa đây Đấy. Mình mà làm sái cầu bà là được Nè Không là bà làm sao Nếu mà sái thì bà làm sao Ê, Bà đi đá nhỉ Ôi trời, bà giải quyết nhanh nhá Đương nhiên Ô ô ô ô Cái gì không em đi một hai ba cho năm con heo treo nhá này xin ông đấy có xin không có xin không hay là không đánh thôi đánh là con cái cho treo mà ta con cái cái gì phải sâm chịu rồi chín mười gì không có đâu tám bảy tám chín mười gì chịu rồi một hai bốn năm phải một hai bốn năm chứ? thế giờ thông minh à Rồi, cho thành heo luôn không xin năm nhá đầu gì không cần xin à? mấy triệu được 3 triệu à 3 triệu 3 triệu 3 triệu cần gì có cái tội gì ngu đâu xăm thì bốn có cái nha thì cũng bóc cái nào bác nữa không rồi đừng hả Ui, tắt cái điện thoại đi nó kêu đau đầu ra okay, nghe điện thoại đi nghe không được hả đây là bốc cái này chia đi không nha tiền ai giả để trước mặt chứ cái này mất công thời gian tôi đếm tiền dạ, rồi dạ, rồi rồi hoàng thì đấy có ai cũng đàng hoàng đâu nói này tôi ai biết được gì nó cũng phải ấy chứ rõ ràng tiền long ông cứ làm đi hờ cái là bắt đầu hờ cái lời nhìn thật nhìn thì lại chảy dãi rồi đấy hờ cái lời nhìn đánh gì kìa nhìn thì lại chảy dãi rồi cổ thân à? dạ, dạ. ui trời ơi trời ơi mỗi thằng một con này cô mẹ sinh con vào mùa mưa ra ai xong không thế này sáu bảy thôi cứ túc tắc thôi không chả vào không treo à thính như tê ra Chị ơi, con này nhỉ Tính như con tê ra Đánh đi Ờ, tính như con tê ra ờ. Chuối cả lại Ô Ờ, cái con mơ Đây vào một này Tất cả chuối hết rồi Chín lá Mỗi nhà chín lá mà Đấy chưa? Các chú cứ Trả lại 200 này Chuối cả lại làm gì nữa Chị em chuối lắm ấy 18 À, mỗi người chỉ Vâng, em kính chị ạ à. Đó mỗi người 200 Bà đen vâng. đỏ quá đấy Em ơi Kiều à 8 rồi, 9 là ừ. Làm sao? Ừ. Để ta thử à, ờ, Ôi, cắt, cắt cái Đỏ, cắt, cắt, cắt, cắt, cắt, cắt. Đỏ, rồi cắt À, vào tư đi Đỏ, cắt chứ Ai cho đánh như thế Đánh như kiểu Cắt cái gà ừ. Cắt Cắt bây gà Gà với cái, cái này ừ. à, Thôi, thôi ừ. Xóa đi, đang cầu chị à. Các chú thích gì chị chiều Chiều không, chiều không chiều cái gì chiều lung tung là chết đấy sao Mười. Các chú cứ vớ vẩn đầu bóc đen tối người ta chiều cho cắt cổ, cắt đầu, cắt tài Tình yêu đẹp thế kia cứ gọi chị ừ. Gọi cho vui thế thôi, tuổi ừ. tí tuổi tẹo gì đâu mà tinh vi ba tuổi rồi, ít đâu tuổi. À? Anh 32 em ơi Ồ. Được không? Đánh đi Nào Đánh luôn Anh xong Không Không Không đã này ba bốn năm ba bốn năm đứng lại đấy đánh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh bảy tám chín di cuca cho các ông đánh hết chứ à. Dạ. cho nó treo dạ, rồi chơi rồi đánh hết 10 đi quy. Cấp cho đấy bánh di quy ca đây là 10 đi quy. Đúng à, rồi. Mua à? bài rồi. Cháy rồi. 3 triệu ông ạ. Úp bài rồi. Đúng rồi. Đánh bài. Úp bài rồi, tính lá. Ôi ngáo à? Cốc 5. Ngáo rồi, Rất à? trong đăng cao u thì chết chứ bệnh tật gì dạ. đâu không bắt đến tầm này đấy, chị này đây này thuốc chuột đây này đây thuốc chuột đây thuốc chuột đây Ôi, thuốc chuột đây Chịu. đấy đôi sáu ôi rồi hai con chó đây hai đồng nữa kia dạ, tay em hai đồng nữa à? nào chịu báo mà em báo thì làm cái gì báo để đấy mà đọc ui ui giời ơi đặt lên cái báo này nhờn nhờn đấy bao nhiêu nhỉ đấy ba triệu cầu rồi lại còn nhờn thằng này mặc áo đỏ cứ tưởng chú đỏ lắm mà ra à. con em này hơi bị đỏ chỉ là à, con em này tì phân anh hơi nhiều đấy nhá ừ, cẩn thận tối anh tì lại đấy thấy lúc là thì mặt này không phải tức nãy giờ toàn mình bài ăn được mình tất cái rồi à? lại tắt thế nào ừ tối cho bò cho quy chỗ nạt là ừ. các chú bắt nạt là các anh đâu thấy chưa thích ăn thịt bò thì tới cho thịt bò Đấy. không thích ăn thích chơi đàn tì bà thấy chưa ừ. thích bò thì anh nhảy đàn tì bà thôi đấy ngồi được rồi bà ấy ăn một giây đấy rất suốt chưa ừ. thì hôm qua bà đây sao không thấy ai nói đi ừ, mày đỏ tí nó bắt đầu lao vào cắt cái bầu bầu anh đi không có gì Tướng hỏi Đánh đi 4 năm sau 4 năm sau Kìa mời đi Quy Đánh luôn Thẳng rồi đánh đi Xong xong Cho đi Đánh đi Bồi ca trước Ôi giời Hai thằng át Không biết được Kẹo Kìa đi đi. Nhà này đôi ca chạy lá heo à, heo à. Đôi vốn à, Trả Đôi lắm Đôi dín Kìa. Cho đi Đôi quy Chịu rồi Chịu cho rồi. đi Cấp 6 8 Đẹp Heo Đánh báo con em tám chín mười chịu rồi ừ, bắt lại đã ăn ván chứ chẳng lẽ ôi cái đờ mờ cái gì báo một thôi sáu báo chín hai trêu tám chín mười hết chứ các ngài báo rồi tất cả đều báo rồi báo rồi à ừ. bị áp Ui, nhất rồi. Ui rồi rồi hai lá. Tê chân quá. Một em. Ngồi từ đầu đến cuối mới nhất được cá, sợ thật. Hai lá, hai lá. Hai lá. hai lá hai lá nào đến lượt chị bốc nào bóc. À. cho chị bốc mà yêu à, thì... mình đánh nhưng chị nhất thì chú bóc, bóc đi rồi chú nhất thì chị phải bốc chứ à. nào Ui, nắm trò thế đây chứ cắt đúng một vòng ra cắt gì nữa à ừ. cắt cổ cắt đầu đúng. cắt đầu cắt cổ cắt tướng luôn người ta gọi cắt, cắt đỏ đấy cắt rim cắt đỏ đấy đầu mà Đấy, thôi đau đầu quá Cờ bạc nó nhiều, đau hết cả đầu Cái ờ, đàn bà không nói tưởng câm à Giờ phải mình yếu ấy Làm ừ, sao được Sam Đánh đi Này đánh nhá Đôi quy Ui rồi Chết à, đánh đi Có treo à Có bắt được cái đèn đấy Ba là cháy Kìa, dạ, yeah. nghe có bắt không? Không có Ông kêu biết gì mà cháy ngồi ngoài cứ nói thế cái xe máy bảy tám chín mười gì vào rồi hai bốn năm lá kìa chịu lên đường thôi lên đường cái thằng cha cái độc mồm độc miệng quá đỏ vãi lời đây này đi ăn thật đấy ba triệu đi chưa được bán nào luôn đấy cái này này hả ừ. treo ấy cả lũ hai người cũng đỡ rồi một triệu hai có hai triệu rưỡi này ơ đấy chưa đấy chưa ôi rồi ơi mồm năm miệng mười tôi đếm nhầm anh đếm nhầm ôi nói chung ấy gì không phải sao cắt thôi tôi cắt đéo cho ai cắt hết thế thì kinh rồi chưa hai ba ông quay từ lúc bị đèn cho em như chó nhỉ thôi ừ, chưa được bán nào luôn ngồi như trong phốc tôi đây là thẻ đen của ông ấy <laughs> ông qua ông được rồi hôm nay ông phải chia cho mọi người anh hôm qua anh không được cái gì cả ai bảo tôi à thế à? lộ từ đây tới đầu luôn rồi khỏi lộ rồi Ồ, tối qua anh cũng được cái gì đâu, hiểu chưa? Bài này đánh nhá đánh này đi cốc 8 ừ. Ờ, này thì chống treo này thì chống treo 9 cắt cổ luôn đánh luôn này. thôi chạy hàng 67 à chạy ừ. cả lá ừ. giữ cổ lại chịu rồi đánh đi đâm ra xì tịt tẻ đến đâu được đánh rồi cốc 5 thôi chặt hai tư thôi đánh đi sáu bảy tám giả cho nhà kia về chịu chịu dạ dạ không có gì ôi thôi ôi di quy cái gì đấy chín ná, bộ sáu ná, sáu ná. câu à câu rồi câu câu đỏ rồi đấy chín lá câu rồi câu rồi phu lại hai trăm đấy ông thấy chưa ông cắt tay như chưa từ đầu cuối luôn luôn đi vệ sinh chưa rửa không đéo cắt nữa rồi cắt thì cắt đây thôi để tôi cắt tôi cắt Ngại không? Mà, tôi đã được ván nào đâu Thích cắt nào, thích cắt thì cắt Chưa được ván nào đi tôi thấy không đi vệ sinh có bao giờ rửa tay đâu nhỉ? Tay thối ừ. Em cắm không tủ Bây giờ có cái gì để rửa đâu, có phải như của em đâu, em thấy chưa? Ừ. À, ơi, ý ơi, ờ, cái này đông đường đánh kiểu gì đừng đánh góc bài đi lủng đi treo đi đánh một hai ba mười lá trên tay ba thì gì quá à? nhỉ nhà kia nhà kia một hai ba ngoài vớ vẩn nhá kìa trên bỏ luôn ôi rồi thế thì ta bốn năm sau thế là bảy tám chín cái gì đấy chín mười gì anh đi học mà treo kịp rồi rơi gà cho thôi một trăm cát treo <laughs> vào thơ một hai ba bảy cây à? à? ba triệu à ba triệu bánh kiểu này chết đúng không nãy giờ luôn hết chứ quán nào anh ơi mày có hai con gà ngon lắm chắc là ngon đấy nắm tiền ừ, nhiều tiền mà lại thịt thì anh đánh gì thì chơi sâm chơi sâm gì ừ. rồi rồi ok Bây giờ à, mình sẽ bị bằng máy này ừ. nhé ừ. khi chơi được cứ đeo cái tai vào trong tai em chỉ việc đeo này thôi à ừ tí nó báo bao nhiêu ví dụ anh nhất báo bao nhiêu em bốc bấy nhiêu ừ. em nhất là anh sẽ bốc cho em ừ. nhá tiếp ví dụ thay nhau bốc rồi, dạ, hai okay. mình anh cánh cứ vào coi như không như bình thường ừ. nhá đây thử độ hiệu quả ừ, không tí này xe này kêu như nào chết nhỉ bấm trước em xem à? đây chơi mấy người bốn người đúng không ừ. đấy nhá ví dụ như bình thường máy đặt đây nó sẽ máy sẽ báo như này đấy nó báo ba nguồn nó sẽ báo tai nghe này nhá ừ. không phải báo và gì chuyện gì nữa cũng vỡ mồm à? ừ, tát là nhè mồm nữa đây một hai ba số hai số hai ba số hai số hai sáu bảy tám chín mười Đấy, xem bài nào đẹp đây là bài mình nhỉ, bài này chắc chắn là bài đẹp nhất rồi máy nó báo ba mà ừ. cắt đi ba con mà xin Ushinox luôn ừ. à? ừ. đâu nữa là 5, ừ. 6, 7, 8 này ừ. Đúng chưa? 4 đá VQKS 02 Quan tâm gì? đầu quan tâm gì người làm có cái gì nữa ừ. Đấy, biết nhá ừ. Dạ, đây tiền này cầm tí đi, một tí này ừ. Em bảo này, thế xong bây giờ nhá anh đi ra chỗ khác đi để ừ. cho hai thằng nó đến xong rồi em lấy máy anh đến sau cùng ok ok nhá yeah. Ừ, thì nó sẽ không nghi ngờ tự dưng giờ anh ngồi đây hai thằng đấy nó sẽ nghi ngờ ngay bóc bài vào nhá đưa bài vào nhá ừ, ừ. thôi em đi đi